đẹp bằng sen lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng lá xanh bông trắng dịu dàng dùng phân silic bông càng tươi thêm vâng thưa các bạn là do tình hình dịch covid cho nên là công ty của chúng tôi ờ, không đi quay trên các vườn sinh vật cảnh được và ngày hôm nay thì mời các bạn đến thăm cái sen dùng phân silic của chúng tôi và đây là một giống sen nhật đấy đã trồng được trong chậu đấy. đã trồng trong một thời gian cũng vài tháng rồi các bạn ạ năm bảy tháng rồi đấy và sen đã đạt được như thế này đã đẹp như này rồi các bạn này đây đấy hoa thì to này lụ to này và đây đây các bạn này đấy, đấy rất là đẹp bông to lụ to và cành thì cành sen thì cứng khỏe và lá thì rất là mướt và sau đây thì chúng tôi hướng dẫn các bạn một cái quy trình trồng sen chậu mới như thế nào để các bạn đạt được những chậu sen đẹp như mong muốn thì chúng ta đến với quy trình trồng sen vâng chúng trước hết là chúng ta chuẩn bị một cái chậu như thế này thì trên những cái chậu như này là họ thường đục lỗ thì chúng ta hàn lại hàn cái vết thủng này lại và sau đó mình đổ đất vào đây các bạn có thể đổ nếu như chúng ta không có bùn nếu ta có bùn thì ta đổ bùn còn không có bùn thì ta đổ đất thường các bạn nhé đấy đổ đất thường đây ở đây do tình hình là đất nó không được đẹp cho nên là đấy sau đó mình chuẩn bị những cái sen mà mình chuẩn bị những cái ừ. giống sen sẵn sau đó thì mình rắc phân silic các bạn này cái phân silic đây nhé đây loại túi 5 cân này đấy nếu không có túi 5 cân thì sau này chúng tôi có thể hướng dẫn các bạn là dùng cái túi 300 g để phun tưới. Và mình rắc một lắm phân silic vào đây. Đấy. Rắc này để làm gì? Để cho sen nó nhanh ra rễ mới và đồng thời là là nó có cái phân trung vi lượng này thì sau này là cái cái cái mầm của nó rất là mập và cây sinh trưởng phát triển tốt. Và mình đã chuẩn bị sẵn một cái giống sen như thế này các bạn ạ. Đây. Mình chuẩn bị sẵn một cái giống như thế này nhé một cái cây giống như thế này Đấy. mình đặt cái giống này vào đây đặt xuân vòng tròn cho đều mình đặt vòng tròn cho nó đều cái, cái sen này nhé sau này ra nó nó đều cây mình đặt đều thì sau này là sen nó sẽ đều ở trên chậu đấy đấy mình đặt đây này nó có những cái mầm này đây các bạn này những cái cái này là mình lấy từ cái cái chậu cũ ra đây các bạn ạ đây cái mầm của nó đẹp này em mầm của nó đây mà nó có cái lụ nhưng lúc nãy mình làm gãy mất rồi đấy thì sau đó thì mình tiếp tục lấp đất mình lại lấp đất vào đổ vừa vừa đó đồ đồ đồ dân đấy lấy cái đồ dân đó đấy cái dùng tay gạt xuống dần dùng tay gạt xuống dần để cho nó đấy, cái nào mà chưa ấy cái nhẹ lại nếu như các bạn có những cái bùn thì rất là tốt còn không có bùn thì chúng ta dùng đất thường cũng được nhưng mà nên chọn những cái đất tốt các bạn ạ đấy chèn, mình phủ chèn đất thì... chèn đất cho nó thẳng được dạ rồi vâng, từ để đổ vào đã xong mình sẽ chèn những cái này hạn chế gãy những cái mầm thì các bạn cho dần dần vào đấy bóp đất nó bé ra này cái tay bóp nhỏ đất ra thì để cho nó nó vào rơi vào cái mầm này nó không bị gãy hỏi rằng là nếu mà cho đất như thế này đất khô như này mà không phải là bùn thì liệu sen có chết không thì thưa các bạn là khi chúng ta đã có phân silic thì chúng ta có thể trồng như thế này được Đấy. mà không cần bùn và sau này phân silic nó sẽ giúp cho cái đất này là nó hầu nó làm cho cái đất này nó hầu như bùn ao đấy nó sẽ hầu bùn và nó sẽ làm cho cái đất này mát đất Đấy. Các bạn thôi, thôi đừng cạy đó cứ cạy đó xong khác nó lên không cần gãy vào ấy vào đó nó gãy khi mà chúng ta cho đất vào đây thì chúng ta lưu ý là đừng để gãy những cái mầm của nó đã trồng xong như thế này rồi thì mình có thể dùng cái que mình cột những cái lá ở đây để cho nó dựng lên đang à, vâng, hãng tạm như này các bạn nhé Xong chúng tôi sẽ cột xong. Đấy, Mình san đất đều trên Chén đất vào những cái cái đấy là nó khác cái đứng mà chèn lại cái đất vào cái những cái lá này nó chắc thì nó sẽ đứng lên lên như thế này đấy thôi thôi cả đã sau thì chị đổ nước Được rồi sau đây chúng ta đến với quy trình là đổ nước chúng tôi đã chuẩn bị sẵn nước chúng ta đổ vào đây chúng ta đổ từ từ thì nó sẽ không đổ cái cái cái ốc sen lên đấy các bạn đổ nước này Phacilic này thì nó sẽ làm cho cái bùn này hỏng như bùn ao các bạn ạ Như vậy là chúng ta đã trồng xong một chậu đó Trồng xong một chậu rồi các bạn ạ rất đẹp như này Và sau khoảng chừng 1-2 tháng thì Sau khoảng độ 15 à, đến 20 ngày là bắt đầu nó sẽ ra những cái những cái lá này nó sẽ phát triển lên này và những cái mầm nó sẽ ra mầm mới và sau một thời gian thì nó sẽ ra hoa và ra sau một thời gian thì nó sẽ ra nụ và sau đó ra hoa và sau đây thì chúng ta tiếp tục đến với một chậu thứ hai và cái này thì chúng tôi tách từ cái chậu cũ ra các bạn ạ và sau đây thì chúng ta đến với chậu thứ hai thì chậu thứ hai thì chúng ta sẽ nhân giống bằng cách như sau đây đây là một cái chậu nguyên bản của nó nhé các bạn nhé đấy thì mình muốn nhân giống thì mình sẽ tách dạ. ra cắt từ cái chậu này ra đấy thì các bạn không phải mua giống các bạn với một cái chậu này nó cũng khá là to và chậu thì hơi bé và bên dưới là nó có một cái vòng um, lúc mà mình trồng thì mình cho sẵn một cái cái cái vòng sen gốc của nó đây ở đây rồi thì bây giờ mình chỉ việc mình có thể là nhấc cả cái chậu lên lên được các bạn ạ đây các bạn này Đấy. mình có thể nhấc cả đây các bạn nhìn thấy nhé hỗ trợ một tay vào đây nhấc nhấc nhấc cùng một tay vào đây đấy đây các bạn nhìn thấy này chúng tôi có thể nhấc cả một cái cái thì bây giờ tách ra cắt đôi ra chậu này ta có thể tách làm hai làm hai thì ta sẽ dùng kéo ta cắt cái dây ở dưới này các bạn này cắt cái cái, cái gốc ở dưới của nó đây Đấy, cắt đôi cái này ra nhé các bạn nhé cắt đôi cái cái phần gốc dưới của nó ra vì bên dưới nó là một cái cái rễ của sen mình vòng lại thôi mà Đấy. Đấy. Như vậy là mình đã cắt xong Thì bây giờ mình nhấc Cái phần bên này ra hết cái phần rồi rồi cũng nhấc cả lên đi đây rễ của nó rất nhiều các bạn này đấy dùng phân xịt dễ nó nhiều như thế này và chúng tôi đã có một cái chậu chuẩn bị sẵn đất rồi các bạn này đây đấy bây giờ ta đặt cái rễ này lên đây ta đặt cái phần gốc sen lên đây đấy. bây giờ mình sẽ cho cho ít phân xịt vào vâng. sau đó và sau là lấp đất để cho sen đảm bảo sống 100% không bị chết thì ta rắc phân silic vào đây đây với một gốc này thì các bạn cũng cho một lắm như này các bạn nhé đây một lắm như này các bạn rắc các bạn rắc vào quanh cái cái phần mình vừa đặt lên này đấy sau đó mình nấp đất lại khi mà các bạn để đất thì các bạn nhớ chèn vào những cái cành sen này để cho nó, nó đứng lên như vậy là ta đã được một chậu mới và Đi, một bây giờ là đổ nước vào là sao vâng bây giờ mình đổ nước vào trồng có phân xịt thì đảm bảo với các bạn là 100% không chết mà mình lấy bớt một lửa giống đi rồi thì các bạn có thể cho thêm đất vào đây các bạn cho thêm đất vào đây để chúng ta lại nhân để cho nó và rắc thêm một nắm phân silic ở đây tôi ờ, sẽ làm rắc thêm một nắm phân silic cho nó và như vậy là chúng tôi đã hướng dẫn xong các bạn quy trình trồng sen chậu mới cũng như là tách sen từ chậu cũ ra chậu mới và uh, các bạn ờ, chỉ cần làm theo cái quy trình như thế này chúng ta bón phân silic vào thì sau này cây nó sẽ ờ, cái cái bụi sen này nó sẽ lở xung xuê trong cái chậu này và nó sẽ cho hoa màu rất là đẹp và nhân đây thì thanh tân cũng muốn nói với các bạn rằng nếu dùng phân silic cho hoa cây cảnh trên các loại cây ví dụ như từ cây hoa sam cho đến hoa tóc tiên cho đến cây hoa thủy tiên đấy thì đều tươi tốt như thế này đấy hoa nó rất là đẹp như này nó những cái hoa thủy tiên nó nó vươn những cái vòi ra rất đẹp và quay gần vào đây để thấy cái cánh hoa nó rất là đẹp Đấy, hoặc bên này các bạn có thể nhìn thấy những cái vòi bên này này những cái vòi nó vươn dài như thế này các bạn này Đấy, mầm nó rất là mập cái, cái vòi của nó rất là mập đẹp các bạn có thể dùng cho tất cả các loại hoa cây gì cũng dùng phân silic đều đẹp như này các bạn Đấy. đây những cái vòi của hoa thủy tiên này nó mặc dù chỉ cần trồng trong một cái hộp À, sữa thôi nhưng mà mà mình thả phân silic vào đây thả vài hạt phân silic vào đây thì cái lá của nó đẹp như thế này và cái vòi của nó phun ra vòi nó vươn ra đẹp như thế này đây đấy đấy và hôm qua vừa có một trận mưa cho nên là à, ngày hôm nay thì hoa nó cũng không được nhiều lắm đây cây nó đẹp như thế này và màu xanh của lá dùng phân xinic là màu xanh này các bạn nhé màu xanh này nhưng mà rất là mướt rất là khỏe cây hoàn toàn không có sâu bệnh đấy màu xanh rất là đẹp như này đấy. và các bạn cũng có thể đến với cây mẫu đơn cây mẫu đơn thì cây mẫu đơn này các bạn còn nhớ ngày 24 tháng 7 năm 2021 chúng tôi đã làm một cái clip là bón phân silic cho hoa mẫu đơn cho hoa thiên lý rồi sâm ngọc linh thì sau khi mà bón phân xong thì hoa nó tàn hoa như thế này các bạn nhé sau khi hoa nó nở rộ như thế này và giai đoạn nó tàn thì mình sẽ cắt hết đi mình cắt hết đi mình mỗi ờ, cắt cành tạo tán cho nó mình muốn tán tròn thì mình cắt cái vòng tròn ừ, cho nó đẹp đẹp cho nó tròn uh, một chút thế và uh, hôm nào chúng tôi sẽ có một cái hướng dẫn để giúp các bạn là cắt lá tỉa cành sau thế và sau khi cắt cành xong cắt hoa xong thì 10 ngày sau đến 10 khoảng 10 đến 12 ngày sau đấy thì mầm nó vươn ra như thế này tức là sau khi mà cắt cành xong thì mình phải bón phân silic vào cho nó đấy thì mầm nó ra quay gần đây mầm nó ra đẹp như thế này các bạn này mầm nó ra tua tủa luôn đấy các bạn không cần rắc gì chỉ cần rắc phân silic thôi mầm nó ra tua tủa quay gần chỗ này nó đẹp này. nó ra tua tủa và nó nó nó nó mập và nó đẹp như thế này đây đấy và ở đây không có những biểu hiện của sâu bệnh lá nó rất mở đẹp như thế này đấy và sau khi mà mầm ra như thế này thì nó lại chuẩn bị cho một lứa hoa đây các bạn này đấy đây đây nó đã bắt đầu ra lụ rồi các bạn này đấy bón phân Zinix thì nó cứ ra lụ ra hoa liên tục như thế này đấy sau khi phát mầm xong thì nó lại ra hoa và tới đây thì cái cây này nó còn đẹp hơn cây này nữa đấy. nó còn đẹp hơn cây cây mẫu đơn này nữa vậy là bón phân Zinix thì phù hợp cho các loại cây cảnh hoa cây cảnh cho tất cả các dòng cây cao cấp như cây lan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 vào chữ đăng ký để đón nhận những video mới của chúng tôi sắp sửa ra đời và một lần nữa thì xin chào và hẹn các bạn um, chúc các bạn mạnh khỏe chiến thắng covid trong năm đại dịch à, thế kỷ này xin chào và hẹn gặp lại